mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng bao la đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trai mộ đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rời một lần lần lần lần lần lần lần, lần. vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng bao la đất trời ngàn bình rượu đừng nào với tổn thương bấy đau nguyện thân trái mồ đài bóng có góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rời một lần lần lần lần lần lần lần ai ôm mộng mình tôi nay bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết ông vũ phàng bao la đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu. nguyện thân trai mồ đời bóng cô góc trời mở xa gió mưa trắng màng tôi kiếp này chọn ta sẽ chẳng rời một lần lần lần lần lần lần lần lần mình tôi nề bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết rằng phù phàng và đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trái mùa đại bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng mà thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần lần lần lần lần lần lần lần lần giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một